Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, phường Yên Nghĩa Ngôi nhà có diện tích là 30m2 xây 4 tầng 4,5 tầng và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 600 triệu đồng Hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà thì à, à, sẽ được ốp từ đá granite Bên trong sẽ là một lớp cửa cuốn và về mặt tiền thì sẽ được chúng tôi ốp giả cột và sơn trắng hết đây các bạn có nhìn thấy và đây là phần ngõ của ngôi nhà ngõ của ngôi nhà rộng 3,5 mét ô tô vào thoải mái về phần à, tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại đang được chúng tôi à, thiết kế làm à, gara ô tô đây chúng ta không gian đang đứng ở trước mặt đây chính là không gian của tầng 1 và bên trong này sẽ là phần bếp này và phòng ăn đây chúng ta có thể đứng nhìn từ không gian này ra phía bên ngoài đây rất là rộng chúng ta có thể để ô tô thoải mái và phần, phần bếp của ngôi nhà thì sẽ được chúng tôi à, thiết kế làm từ gỗ xoan đào tủ bếp sẽ được làm từ ờ, gỗ xoan đào này gỗ thịt mặt thì sẽ mặt bếp sẽ làm từ đá tự nhiên và ờ, chậu rửa sẽ làm từ chậu inox 304 chúng ta nhìn thấy chúng tôi đang để đây hết rồi ngôi nhà thì vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nên là chắc khoảng khoảng tầm 10 đến 15 ngày nữa là chúng ta sẽ hoàn thiện hết thôi về tầng một của ngôi nhà sẽ có một cái nhà vệ sinh phụ đây các bạn có nhìn thấy trong nhà vệ sinh phụ thì sẽ có một uh, chậu rửa và uh, một uh, hệ thống máy bơm đây là phần cầu thang cửa sổ thoáng đây bên trên này sẽ là hệ thống chất thành thạch cao của ngôi nhà đây chúng ta có thể nhìn này đây không gian của phía trước về phần cầu thang của ngôi nhà thì à, sẽ được chúng tôi làm từ uh, mặt uh, à, bậc và của bậc sẽ làm từ đá bình định là tự nhiên này các bạn có thể nhìn đấy còn về phần tay vịn mà con tiện thì sẽ được làm từ uh, gỗ nghiến đây chúng ta đang lên ờ, trên không gian tầng 2 của ngôi nhà trên không gian tầng 2 của ngôi nhà thì đã thiết kế một tầng một phòng ngủ đây chúng ta có thể nhìn không gian của phòng ngủ đây và bên này sẽ là nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì sẽ bao gồm ờ, hệ thống bồn cầu này hệ thống lavabo đầu chờ của ờ, bình nóng lạnh để chúng ta nhìn không gian đi vào bên trong đây. phòng vệ sinh rất là rộng và bên này là chính là phòng ngủ không gian phòng ngủ này chúng ta có nhìn thấy cũng bao gồm đầu giờ của điều hòa hệ thống cửa sổ hệ thống ờ, công tắc này hệ thống ờ, dây cáp chờ và đây bên này sẽ là cửa ờ, trong phòng cửa trong phòng thì sẽ làm từ khuôn ờ, trò và cánh dâu các bạn nhé đều làm từ cửa gỗ hết và phần cửa sổ thì sẽ làm từ cửa nhựa loại thép đây là phần hệ thống cầu thang hành lang và tiếp theo đây là một cái cửa sổ lấy sáng ra bên sườn và đây chúng ta sẽ lên trên tầng 3 trên tầng 3 thì cũng bao gồm một phòng ngủ như tầng 2 thôi đây hôm nay con này nhìn hình dung ra cũng một phòng ngủ rộng như vậy ở bên này là nhà vệ sinh xung quanh thì ờ, khu vực này dân cư rất là đông đúc dân trí thì ờ, đều dân trí cao đây các bạn nhìn thấy này khách trường ờ, mầm non và trường tiểu học 300m thôi ngõ rộng ô tô vào tận nhà luôn và hiện tại là chúng tôi đang chào bán với giá thì 1 tỷ 600 triệu đồng giá có thương lượng và đã bao phí sang tên sổ đỏ này và tiếp theo chúng ta sẽ lên trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 3 và tầng 2 cũng bao gồm một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây chính là không gian của phòng ngủ trên tầng 4 và phòng vệ sinh đây đây là hệ thống cầu thang này bên này là có cửa sổ thoáng nên ngôi nhà này đầy đủ ánh sáng tự nhiên đây là phòng ngủ tầng 4 đây đây các bạn có thể thấy dân cư xung quanh đây khá là đông đúc rồi đây là chúng ta đang đứng ờ, trên tầng 4 ờ, không gian của phòng tầng 4 đây và tiếp theo là chúng ta sẽ lên trên tầng 5 trên tầng 5 của ngôi nhà thì chúng tôi thiết kế một cái tung thang và một cái sân phơi đây còn thang lên này chúng ta có thể nhìn thấy đây phần này là sẽ là đặt máy giặt này rồi bên này chúng ta sẽ là sân phơi rộng đây sân phơi rộng rất là thoáng đây thì đây sân phơi à, sau chúng tôi sẽ bắn thêm máy tôn và làm trồng cọp vào đây và tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà hiện tại là diện tích là ba 30 mét vuông xây 4,5 tầng ngôi nhà nằm ở ngay vị trí tổ 16 phường Nghĩa à, ngôi nhà có ngõ rộng 3,5 mét và ô tô vào nhà được hiện tại được đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 600 triệu đồng giá có thương lượng và đã bao phí à, tên sổ đỏ hỗ trợ vay vốn ngân hàng ngôi nhà của hướng tây nam các bạn nhé ngoài căn nhà này thì bọn tôi còn xây một số căn khác nữa ở khu vực yên nghĩa nếu các bạn có nhu cầu tìm nhà khu vực yên nghĩa này thì có thể à, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên video hoặc là đăng ký kênh theo dõi để được nhận các video khác thường xuyên hơn à, xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại